Việc ngày càng xuất hiện nhiều chủng loại virus cúm có nguồn gốc từ những loại động vật rất gần gũi với cuộc sống của con người như da cầm, gia súc đã đe dọa và trở thành nỗi sợ hãi của con người nói chung và ngành y tế nói riêng bởi mức độ nguy hiểm của nó. Điều đáng nói hơn hết là bệnh cúm đến nay vẫn chưa có bất kỳ một loại thuốc đặc trị hữu hiệu nào, trở thành một vấn đề được giới y khoa đặc biệt lưu tâm. Vậy cúm là gì? Đây là một loại bệnh gây nhiễm trùng đường hô hấp gây ra bởi các loại virus cúm Hầu hết đối với những bệnh cúm đơn giản thì quá trình hồi phục chỉ kéo dài từ 7 đến 10 ngày. Tuy nhiên những đối tượng cơ thể có hệ miễn dịch yếu như người già, trẻ em thì bệnh hoàn toàn có khả năng chuyển biến nghiêm trọng thậm hiện nay càng ngày càng xuất hiện nhiều loại cúm nguy hiểm với tốc độ lây lan cực kỳ cao như H5N1, H1N1, H7N9. Vậy làm thế nào để bảo vệ bản thân một cách tốt nhất trước những loại virus nguy hiểm ấy? Nếu có quan tâm đến sữa non thì chắc hẳn bạn đã thấy rất nhiều nghiên cứu khoa học chứng minh rằng việc uống sữa non thường xuyên sẽ có hiệu quả hơn gấp 3 lần so với vaccine cúm trong việc ngăn ngừa bệnh. Bạn có biết vì sao không? Vì trong sữa non có thành phần kháng thể rất cao giúp tăng cường hệ miễn dịch một cách tối ưu. Đó là lý do vì sao trẻ sơ sinh cần được bú sữa mẹ khi vừa chào đời để có thể phát triển khỏe mạnh và toàn diện. Hiểu được lợi ích của sữa non, Tập đoàn sản xuất sữa hàng đầu thế giới New Image đã kết hợp công nghệ độc quyền Alpha Lipid với nguồn sữa bò non được đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh theo chất lượng quốc tế để tạo nên sản phẩm sữa non Alpha Lipid, một món quà mang giá trị cao về sức khỏe đối với người tiêu dùng. Với các thành phần dinh dưỡng quý giá tự nhiên có trong sữa non, sản phẩm có khả năng cung cấp đầy đủ các dưỡng chất thiết yếu cho cơ chế hoạt động của một cơ thể khỏe mạnh. Công nghệ độc quyền alpha lipid hỗ trợ tối đa khả năng hấp thu dinh dưỡng trong quá trình tiêu hóa. Ngoài ra, yếu tố tạo nên sự nổi bật của sữa non alpha lipid lifolin đối với bệnh cúm chính là nguồn kháng thể tự nhiên hỗ trợ nâng cao hệ miễn dịch của cơ thể một cách tối ưu, chống lại sự xâm nhập của các loại vi khuẩn, virus tác nhân chính gây nên căn bệnh cúm, hỗ trợ tối đa trong quá trình điều trị bệnh. Một người có hệ miễn dịch tốt thì khả năng nhiễm bệnh sẽ thấp hơn rất nhiều so với những người man trong mình hệ miễn dịch yếu hiểu rõ được giá trị ấy chúng tôi tin rằng bạn sẽ không ngần ngại mang ngay về cho mình một người bạn đồng hành trên cả tuyệt vời như thế cảm ơn các bạn đã nghe xong bản tin mẹo dùng sữa non alpha lipid để phòng bệnh cúm trên kênh cuộc sống và sức khỏe